Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021, tức ngày 18 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Mùi hôm nay là Kỷ Sửu, Tân Sửu. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Một, Tử vi tuổi Tý. Cục diện tương hại khiến người tuổi Tý thường xuyên trở nên nóng nảy và cáu kỉnh, con giáp này quá mức kiêu ngạo, tự cho rằng mình là người hiểu vấn đề nhất nên chỉ thích làm theo sở thích cá nhân, không muốn nghe lời khuyên của người khác. Bạn có biết rằng chính tính tình ương ngạnh này cũng là nguyên nhân khiến bạn dễ mắc bẫy của tiểu nhân không? Do đó, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay vào làm việc gì thì không được chủ quan, coi thường, tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. Thổ khắc thủy cho biết các mối quan hệ giữa bạn và người kia đang trong thời kỳ không yên ấm. Hai bạn có cái tôi quá lớn và không chịu hiểu cho đối phương, Điều bạn nên làm lúc này là cùng nhau ngồi lại nói rõ những vấn đề đang gặp phải của nhau để cả hai có thể thấu hiểu nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Cục diện tương hình gây ra những tác động không tốt cho sự nghiệp của người tuổi Sửu. Con giáp này dễ cảm thấy căng thẳng, áp lực, ngay cả khi đối diện với những công việc quen thuộc. Đây có thể trở thành nguồn cơn khiến bạn gặp phải rắc rối, vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi nói và làm, tránh tình trạng hành động nóng vội, khiến người khác có cái nhìn sai lệch về bạn. Hẳn bạn cũng không muốn đưa ra quyết định sai, phiền người khác khắc phục hậu quả giúp mình. Hôm nay nhờ có thực thần chiếu mệnh nên những người làm nghề tự do vẫn có thể thu về một khoản kha khá xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Hãy cố gắng hơn nữa trong tương lai, bạn sẽ có cuộc sống ngày một khấm khá. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Chính ấn nâng đỡ, người tuổi dần thông minh nhưng khiêm tốn dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người xung quanh. Sau khi trải qua giai đoạn cách ly khó khăn, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá, khẳng định giá trị bản thân. Tuy nhiên, người tuổi dần cũng cần phải chú ý cởi mở hơn với những điều mới mẻ, đừng hạn chế mình trong những lĩnh vực đã quá quen thuộc. Muốn thăng tiến nhanh hơn nữa, bạn đừng ngại đối diện với thử thách, khó khăn. Mộc khắc thổ, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia cũng không được như ý muốn, dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không nên to tiếng mà nên tâm sự với nửa kia, gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão, dưới sự phù trợ của tam hợp, công việc của người tuổi mão tiến triển tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, song nếu muốn lập ra những kế hoạch thực tế, có khả năng thực hiện hơn, bạn cần phải đánh giá chính xác năng lực của bản thân mình và tình hình trước mắt. Khi đứng trước những quyết định trọng đại, người tuổi mão nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh, bởi mọi người luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn. Nhiều người cùng suy nghĩ bao giờ cũng đem lại nhiều hiệu quả hơn. Xem tử vi trực tuyến 12 con giáp cho biết hôm nay trực bình là ngày tốt để thực hiện mọi công việc theo như kế hoạch. Vì vậy, nếu như bạn có ý định bắt tay vào thực hiện bất cứ công việc gì thì nên thực hiện ngay, đừng chần chừ, do dự. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Thương quan giáng họa, người tuổi thìn sẽ phải đối diện với nhiều tình huống căng thẳng trong ngày hôm nay. Bạn không nên đầu hàng số phận một cách quá nhanh chóng để biến cố đánh gục mình. Hãy cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ những thất bại vừa trải qua. Bên cạnh đó, con giáp này vốn là một người thông minh, hoạt bát và tài hoa, song đôi khi, chính vì vậy mà bạn thành ra hiếu thắng hoặc tùy tiện, lúc nào cũng thích làm việc theo cảm hứng. Đừng để sự thiếu trách nhiệm của mình gây rắc rối cho mọi người xung quanh thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi thìn và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa người tuổi tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Bạn thấu hiểu nửa kia và luôn nhận ra những cảm xúc bất thường của người ấy, Hai người có thể hiểu nhau được đến vậy là nhờ đôi bên thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau. Những người còn độc thân tuổi tỵ cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Nếu có người chân thành muốn đến với mình, bạn hãy thử cho đôi bên một cơ hội, đừng tiếp tục ra mình trong thế giới riêng. Trong công việc, kiếp tài tác động lại khiến bạn dễ trở thành một người mù quáng, dễ hành động một cách nông nổi. Nếu việc bạn đang làm bị quá nhiều người phản đối, bạn nên bình tĩnh dừng lại để nhìn nhận và đánh giá lại cho đúng, giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Dưới sự giúp đỡ của nhị hợp, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn nếu đầu tư, làm ăn trong ngày hôm nay. Con giáp này có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối khách hàng hoặc đầu tư hứa hẹn. Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao, bạn vốn là người nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên người khác cũng sẽ luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn.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 Thực thần nâng đỡ, người tuổi 15 nghề tự do có cơ hội kiếm được một khoản khá khá. Những mối đầu tư, hợp tác trước đó của bạn dần cho thấy những hiệu quả tích cực để bạn có thêm niềm tin vào những quyết định của mình. Con giáp này là một người rộng rãi và hào phóng, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn nên chi tiêu một cách không có kế hoạch, bởi dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy mà cứ tiếp tục tình trạng hiện tại, bạn sẽ nhanh chóng trở nên nhẵn túi thôi. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, Người tuổi mùi nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng Nam và hướng Đông. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. 9. Tử vi tuổi thân Thổ sinh kim, người tuổi thân vẫn còn lẻ bóng sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày hôm nay. Con giáp này dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác dưới nhờ vào những điểm mạnh của mình, bạn sẽ nhanh chóng tìm được người ưng ý, cốt là bạn chịu mở lòng hơn. Tuy nhiên, những người lập gia đình lại cần giữ khoảng cách với những người khác rơi có ý định làm thân với mình. Nếu buông thả theo cảm xúc nhất thời nếu bạn không muốn điều này gây ảnh hưởng lớn lao đến hạnh phúc gia đình. Chính tài cho thấy bạn có thể được thưởng nóng nhờ vào những công hiến của mình trong công việc. Cấp trên đang đánh giá bạn rất cao, chỉ cần không ngừng cố gắng và tập trung vào mục đích trước mắt, bạn sẽ dần bước tới đỉnh cao. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi dậu dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, bạn sẽ nhận ra rằng mọi công sức của mình không hề uổng phí. Bên cạnh đó, bạn cũng là người luôn quan tâm và chăm sóc gia đình. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người trong nhà, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ của các thành viên, nhờ vậy mà gia đình bạn luôn hạnh phúc. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi dậu và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Tương hình tác động khiến người tuổi Tuất trở nên quá mức thẳng thắn, bạn không nghĩ đến cảm nhận của người khác mà luôn nói thẳng những gì mình cho là đúng, vì vậy mà bạn dễ gây tổn thương cho mọi người, đồng thời khiến bản thân vướng phải nhiều rắc rối. Những lúc gặp khó khăn trong công việc, bạn không nên quá căng thẳng, lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn, bạn vốn có bản lĩnh hơn bạn tưởng nhiều. Chỉ cần quyết tâm, bạn sẽ dần dần tìm được phương án khắc phục mọi khó khăn. Thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi. Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa tuổi hợi và người nhà không được ấm ấm. Con giáp này có thể cảm thấy mình trở nên lạc lõng vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để xem lại kế hoạch xem sao. Mối quan hệ của bạn với nửa kia cũng không mấy êm đẹp. Đôi bên sẽ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết cách thông cảm cho nhau cả hai đều cần bình tĩnh ngồi lại nói chuyện để tháo gỡ mọi vấn đề. Vợ chồng nên nghĩ cho nhau nhiều hơn là tranh chấp hơn thua. Chính quan chiếu mệnh, đường công danh, sự nghiệp của người tuổi hợi có nhiều dấu hiệu tích cực. Bạn có thể đạt được thành tích khả quan nếu đang đi học hoặc tham gia ứng tuyển, ứng cử. Cứ cố gắng rồi bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dần, Mùi,